à, có những cái đồ mà không tang ấy, thì ít còn những cái đồ có tang thì rất là nhiều ví dụ như là thau camera này ví dụ như là bầu cua bà run xóm mặt này và tất cả những cái đồ có tang đó khởi không phải là sòng sới nào các bác cũng đem vào để chơi được đúng không ạ vậy nên là bên em đã ra đời cái sản phẩm bầu cua nặng mặt này để giúp cho các bác khi đi chơi các bác luôn luôn tự tin mà lại vẫn giành được chiến thắng bên em bao cho các bác ăn thua xé hột bên trong cũng không có gì hoàn toàn là không gian tích các bác nhé các bác có thể làm vào hột ờ, xốp hộp giấy tùy theo yêu cầu của các bác và các bác muốn làm nặng vào mặt nào và em sẽ làm vào mặt đó như ở bộ đồ chơi này thì và em đã làm vào mặt bầu mặt cá và mặt gà một lát nữa khi mà em lắc thì sẽ có bầu cá và gà về và cái tỷ lệ của nó tất nhiên là 10 chén thì mình sẽ bị uh, cũng giống như tài xỉu đó ạ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 em khẳng định ở trong này là sẽ có bầu cá và gà một trong ba con sẽ về các bác nhá đây có gà luôn chuẩn chưa ạ bầu cá gà nhé các bác nhé đây bầu luôn lại bầu cá gà nhé các bác nhé có hai cá và có gà luôn bầu cá gà này bầu luôn chuẩn chưa ạ bầu cá gà bầu gà dạ, bầu cá gà tiếp các bác nhá đây bầu cá luôn bầu và hai cá luôn các bác thấy sao ạ em test 4 năm chén thì cái độ chính xác của nó là từ nãy giờ là mình chưa gặp một chén phản nào may mắn là mình chưa gặp một chén phản nào đúng không ạ các bác khi mà muốn test thử cái bộ hột này các bác muốn được tư vấn thì các bác cứ liên hệ với em số điện thoại em ở trên màn hình hoặc các bạn các bác có thể các ờ, bạn zalo với em em sẽ tư vấn cho các bác về cái bộ hột nặng mặt này thì à, ngoài ra nếu như các bác muốn trực tiếp test hàng các bác cứ lên cơ sở em em ở bến xe miền tây và